lời nói đầu tiên xin cho lọc phát tài gửi đến toàn thể anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha đó đến với mình mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn tài xỉu nha anh em tài xỉu trên máy đó những anh em nào đang xài hệ điều hành Android ví dụ như những xài những cái cây như mà Samsung nè Xiaomi nè uh, ờ, Oppo nè vân vân và vân vân nha đó có thể điều hành Android và Shark Play đó anh em đó trên đó có nhiều loại game lắm ví dụ có như là bầu cua tài xỉu sóc đĩa nè nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cho anh em đó là về tài xỉu nha anh em đó đây mình chỉ luôn cho anh em nha anh em chỉ cần cho mình một chiếc điện thoại đây một chiếc điện thoại này mình mở máy lên nè đó anh em có cái hệ điều hành là đây nè CH Play nè anh em đó CH Play vô nè rồi anh em mình tìm cho mình đây tài xỉu 2021 nha em đó tài xỉu 2021 nè bấm vô rồi đây nè anh em thấy không tài xỉu 2021 nè mình bấm vô luôn nè đó chỉ cần tải cái bảng này về ok chưa rồi hầu như là bảng nào cũng được nha anh em anh em chơi bảng nào thì mình làm bằng nó ok chưa đó rồi mình thấy lại nè thoát ra nè để vô nè cho anh em xem nè test cho em từng cây nè anh em mình chờ một tí nha đó máy nó sẽ nổi lên tài và xỉu đây và có nhạc nha anh em mình sẽ mở nhỏ nhạc đó để nói chuyện với anh em dễ hơn rồi anh em thấy để ý chưa một bên xỉu và một bên tài nha đó cho anh em nhìn cho kỹ đó đây là bản game nè anh em mình đi ra ngoài á gặp những anh em khác chơi những cái này nè đó còn muốn ăn nó thì cứ điện cho mình để lấy quy luật ok chưa lấy quy luật còn nay là mình đang xài cái bản hấp nha anh em đó cái bảng H thì nó như thế nào thì mình vừa làm cái được nè vừa làm tay em được nè bây giờ mình sẽ làm tay em trước anh em xem làm tay em trước nha đó làm tay em bây giờ nè cây đầu tiên mình mở đây nè cây này mình thích đánh về xỉu nè đó mở nè đó anh em thấy không đã ra xỉu ok chưa chơi cái này không bao giờ thua được nha anh em anh em yên tâm lên nè đó trăm phần trăm là trăm phần trăm chứ không có chín chín phẩy chín nha nhớ kỹ nha đóng nè rồi cây này á là mình sẽ đánh về tài nha anh em tắt tay vào tay tắt tay vào tay cho mình đó ok không rồi tiếp theo nè cái này á anh em đánh về xỉu cho mình đó tại sao mình biết thì mình không thể nói ở trên này được những anh em nào cần á thì cứ liên hệ với mình nha đó mình dỡ nè cái này mình sẽ đánh về xỉu nha anh em đó ok chưa tiếp theo này mình test cho anh em thêm ba cây nữa để bên chuyển qua làm à, làm cái nha đó cái này mình tiếp tục về xỉu nha anh em tiếp tục về xỉu cho mình dỡ nè ok không đóng nè rồi, cái này mình vẫn tiếp tục về xỉu cho anh em tiếp tục về xỉu dở dạ. đó thấy không chất lượng đúng không tiếp tục nè rồi cái này mình sẽ chuyển qua tài nha anh em đó dở dạ nè đó anh em thấy không rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển qua là làm cái thì à, xin lỗi anh em mình sẽ dở máy lên một vài giây thôi để mình chuyển qua cái chế độ làm cái nha ok anh em rồi mình đặt máy xuống lại nè đó khi mà anh em ra ngoài đi chơi những anh em khác đánh tài xỉu đó đúng không ví dụ như bây giờ nè mình muốn uh, mở ra tài đúng không thì mình sẽ bấm mở cho anh em xem nè mở ra tài nha đó anh em thấy không rồi giờ mình đóng lại nè giờ mình muốn mở ra xỉu nha anh em mình sẽ mở nè đó anh em thấy không dễ đúng không rồi đóng lại nè đó anh em thấy không cái chế độ làm cái á, nó cực kỳ đơn giản nha bây giờ nè khách đánh tắt tay toàn tập về xíu đi thì anh em mình sẽ mở tài nha anh em lưu ý kỹ nha mở tài đó anh em thấy không rồi đóng lại nè rồi tiếp tục nè cái khách con đó, nó bằng đánh xỉu mình mở tài tiếp nha đó anh em thấy không rồi đóng nè con vẫn xỉu mình vẫn nằm tài nha anh em tiếp theo cho anh em coi nè đó anh em thấy chưa đóng nè đó để làm cho em phải bốn năm cây vậy anh em thấy được đó cái con người ta vẫn về xỉu nha mình mở tay cho anh em xem đó ok chưa rồi đóng nè bây giờ nè mình muốn chịu qua xỉu đúng không mở nè anh em thấy chưa đó cái hay là hai chỗ đó đó anh em ok giờ đóng nè mở nè xỉu nè đó anh em thấy không anh em mình muốn chuyển tài xỉu rất cực kỳ đơn giản nha đó rồi vì cái thời hạn của nó cũng có giới hạn thôi thì mình sẽ để ở đây và mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm về một cái khác khi mà anh em đi chơi ở ngoài nha gặp những cái à, anh em khác chơi tài xỉu sóc đĩa bầu cua trên máy cứ chụp cái màn hình lại cho mình gửi qua cho mình theo hai số điện thoại kết nối với Zalo cho mình đó mình sẽ cho anh em cái quy luật để anh em đi ăn của người ta nha quy luật đó. còn anh em nào muốn dùng cái bản hack thì tải về máy mình luôn chơi với người ta và mình vừa làm tay con được nè vừa làm cái được nè đó ok chưa hợp lý nha rồi nhà mình á thì có làm thêm cho anh em về bầu cua nha anh em đó đây bầu cua để anh em đánh Tết sắp tới rồi bầu cua tỷ lệ 73 hột giấy hột xốp anh em mình làm được hết từ 2 phân 2 2 phân rưỡi 2 phân 7 3 phân nha anh em đó 3 phân thì rất ít người chơi đó cái đó chỉ có bên nước ngoài người ta đặt thôi nha anh em đó. làm tất cả về bầu cua cho anh em tài xỉu sóc đĩa nha anh em không thiếu một thứ gì anh em mình chỉ cần nhấc máy lên và điện cho mình thôi đó rồi anh em á xem xong cái video của ngày hôm nay xong á thì nhớ cho mình xin một subscribe vào kênh nha đó một like để ủng hộ cho mình để mình làm cái video ngày hôm sau nữa rồi anh em nào cần á thì cứ liên hệ cho mình theo hai số điện thoại trên nè 0786 01 1234 rồi 0786 04 1234 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em nhiệt tình nhiệt tình nha anh em đó có vấn đề gì mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em rồi chào toàn thể tất cả anh em